Hi, mình chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm chiếc thuyền ngoại sao của Nguyễn Minh Châu nha ngữ văn lớp 12 và mình vẫn cũng dạy luôn mình tranh thủ mình làm rảnh mình làm luôn hôm nay là buổi tối hùng vương mà hôm qua thức khuya lẽ là làm về cái người lẽ là sông đạo Nguyễn Tuân á chị hôm qua hoài niệm quá mà à, bây giờ làm luôn nhé thì chúng ta sẽ nói về Nguyễn Minh Châu thì với đề tài là gì á là đời sống của những người lính và nông dân Việt Nam, nhất là đời sống của giải đất miền Trung. Quê hương ông có thể bắt gặp những âm trầm, nốt lặng khi ngòi bút của ông chạm vào cuộc sống nghèo khó, lam lũ và thầm lặng của người người nông dân. Ngòi bút ấy đôi khi đã chạm tới cái logic nghiệt ngã của chiến tranh làm lung rung lên những nốt bi kịch thực sự của cuộc đời của người lính và mình chỉ nói sơ qua như thế thôi, còn những cái ch chính về tác giả có thể phải làm một video riêng nha. chúng ta sẽ sang á, là hai phát hiện lớn của Phùng và các nhân vật là chúng là Phùng á. Phùng là phát hiện ra vẻ đẹp nghệ thuật có một công khai là cảnh đắc trời cho đó là vẻ đẹp lãng mạn này là đậm chất hội họa tại họa hài hòa và toàn beach Trước mặt tôi là một bức tranh rực màu tôi tưởng chính mình vừa khám phá, thấy cái chân lý của sự hoàn thiện, khám phá ấy cái khắc khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn, tâm trạng của người nghệ sĩ xúc động, tột độ và tận hưởng niềm hạnh phúc, bối rối, cả tim như đang có gì bóc thắt vào. rồi phát hiện à, về cuộc sống là nghịch lý của phòng á làm hiện thực cuộc sống đầy nghịch lý, đối lập và phát hiện với thứ nhất của phòng. Vẻ đẹp ngoài cảnh tuyệt đỉnh ban đầu cảnh nghèo khổ, nheo nhóc, rách rưới, xấu xí của gia đình làng trài. Phát hiện cái đẹp chính là đạo đức phát hiện một cảnh chồng đánh vợ, bố có con xô sát ở phát hiện bà hai. À, người đàn ông thô lỗ tàn bạo chút cơn giận như lửa cháy với cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng buộc tối tấp vào lưng người đàn bà Người đàn bà cam chịu nhẫn nhục không kêu một tiếng, không chống trả cũng không tìm cách chạy trốn. Phản ứng của và thái độ của người nghệ sĩ Phùng á, là kinh ngạc trong thấy phút đầu cứ đứng há mồm mà nhìn vứt chiếc máy ảnh chạy nhào tới định can thiệp giúp người đàn bà. Rồi sang câu chuyện người đàn bà đàn trai á, thì với năng lực của à, Nguyễn Minh Châu là năng lực quan sát tinh tế ngoài bút giàu chất thơ và một tấm lòng đôn hậu rộng mở thì câu chuyện người là bài là trại thì chúng ta là bất chấp bị chồng mũ phu đánh đập hạ hạ ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng và không có và không bỏ chồng vì cần chồng gánh phát gia đình và vì thương con kể là cuộc đời thiệt thòi đau khổ của mình xấu xí không ai thấy chỉ có thai với anh anh hàng trà hiền lành Cục mình cuộc sống gia đình khó khăn thiếu thốn, lại đông con nghèo đói. Ý, ý nghĩa câu chuyện của người làng bài làng trài là cuộc sống gia đình chỉ chỉ chính là hiện thực cuộc sống đầy khó khăn khắc nghiệt, nghiệt chứ không đơn giản là là thi vị ngọt ngào như vẻ đẹp thuần túy mà Phùng phát hiện. Người đàn bà tưởng chừng như cam chịu yếu đuối và ngu dốt lại rất bản lĩnh, thấu hiểu lẽ đời và giàu đức hy sinh không thể nhìn đời nhìn người một cách đơn giản mà phải nhìn đời nhìn người phải lắm đa chiều khám phá ra vẻ đẹp tiềm ẩn xong ngoài xù xỉu thô thảm của cuộc sống họ chúng ta sẽ xét các nhân vật thì là nhân vật đầu tiên là người nhân vật người đàn bà là đại diện vô danh là trong người phụ nữ lao động nghèo khổ cuộc đời thì nhiều thiệt thòi bất hạnh đau đớn về thể xác lẫn tinh thần vẻ đẹp uh, khuất lớp sau vẻ ngoài bề ngoài xấu xí nhẫn nhục tình yêu thương con sự hy sinh cao cả thấu hiểu người chồng biết trân trọng hạnh phúc nhỏ nhoi À, các nhân vật thì cái này là hai nhân vật mình ghi hai nhân vật luôn vì nó ngắn quá nên mình ghi hai nhân vật chồng với nhau luôn là nhân vật người chồng phụ phu thì là là vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của cuộc sống nghèo khổ là vì tiền ra là chỗ dựa dựa về sức lực cho vợ con là bên chứng cho quy luật hoàn cảnh đầy, nảy sinh tính cách có khả năng mình sẽ làm về một về một video mà mà nếu mà bạn là trụ cột gia đình thì bạn hãy lên xem video này mình sẽ, chắc mình sẽ làm video về đó luôn quá là nhân vật chị em ờ, thần pháp bác thì là nạn nhân đáng thương của bi kịch gia đình nghèo đói và bạo lực yêu thương mẹ sâu sắc nhưng còn bồng bột đánh trả bố là, là dù, dù, dù bỏ ra sao cũng là, luôn là đứng sinh thành nên nên không không không bao giờ đến trả và dù có nói nặng hay nói nhẹ với mình chặt nữa thì mình cũng phải lắng nghe cái nhân vật là nhân nghệ sĩ phòng á tức là thế là nghệ sĩ sĩ chiến sĩ chân chính có những phát hiện đắt giá những rung động nhạy cảm của người nghệ sĩ trước cái đẹp ghét bất công ngang trái can thiệp và những chuyện bất bình vốn nhìn đời bằng con mắt đơn giản nhưng sau chuyện sau khi nói chuyện với người đàn bà đã rút ra bài học phải có cái nhìn đa chiều đa diện để thấu hiểu đúng đắn bản chất của cuộc sống phải đấy phải đặt nghệ thuật giữa cuộc đời và mình đã làm về video về video á và là tóm tắt á, tác phẩm tác phẩm trước khi gọi sang Nguyễn Minh Châu á các bạn có thể đọc và tóm tắt đó rồi các bạn có thể hiểu tác phẩm một cách đơn giản như thế à, chúng ta sẽ sang là giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật giá trị nội dung thì khác vào tìm kiếm phát hiện tôn vinh những vẻ đẹp tiềm ẩn của con người đề cao vẻ đẹp của một một cốt cách nghệ sĩ mẫn cảm đầy chiêm nghiệm lễ đời để để rút ra những triết lý nhân sinh sâu sắc đặt ra những vấn đề có ý nghĩa với mọi thời mọi người giá trị nghệ thuật là nghệ thuật xây dựng cốt truyện độc đáo điểm nhìn là nhân vật phồn sự hóa thân của tác giả nên cách kể kẻ tự nhiên, khách quan, sinh động, chân thật nhưng cũng vô cùng sắc sảo đồng thời thể hiện được tư tưởng của tác giả, ngôn ngữ tự nhiên, sống động và phù hợp với đặc điểm tính cách của nhân vật. Rồi. Rồi trên đây là toàn bộ chiếc thuyền ngoài xanh người bên trong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn các video sau luôn nha. Và chuẩn bị mình sẽ làm về video adaptation cho dòng sông của Hàng Phủ Ngọc Tường. Tự nhiên mình cũng nhớ ghê. Hoài niệm thôi mình làm luôn nha